À, xin chào các bạn Hôm nay thì uh, kênh uh, Nhà đất Tây Nguyên tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái mảnh đất view hồ Cái mảnh đất view hồ này thì nó nằm ở xã Bút So, huyện uh, Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông à, Trên màn hình các bạn đang nhìn á, thì đó là cái hồ mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mảnh đất này Ở phía trước các bạn đang nhìn đó Mình zoom lại các bạn ấy, thì đấy là trung tâm của huyện Tuy Đức các bạn nhé Trung tâm của huyện Tuy Đức Cái vị trí này này nó có một cái view rất là đẹp các bạn ạ mình sẽ quay một vòng tròn trước khi mà à, mình quay cái hồ cho các bạn bây giờ mình sẽ quay cái view của cái à, cái à, cái đường đi xuống cái mảnh đất này từ đường nhựa mà đi xuống tới miếng hồ thì nó sẽ mất khoảng tầm mà bốn năm trăm mét có thể là bốn năm trăm mét cái đường đất cấp phối như thế này nhé xe thì đi thoải mái ở phía trên kia nó là đường nhựa đường nhựa lớn như quốc lộ 14C các bạn nhé cái view này mình đi vào thì mình thấy nó đẹp quá nên là mình dừng lại để quay cho các bạn cái đoạn đường vào cái mảnh dãy view hồ này thì bây giờ mình sẽ di chuyển xuống phía dưới để quay cho bạn chi tiết về cái mảnh uh, mảnh đất này các bạn nhé tổng diện tích của mảnh đất này là một hecta sáu các bạn ạ và nó có 200 mét bờ hồ một chút nữa thì uh, các bạn sẽ được quay uh, chi tiết ở dưới đấy để để xem rằng là cái hồ này nó đẹp như thế nào mình à, đã đi đến đầu cái à, mảnh giấy này rồi các bạn này thì nó nằm ở bên à, tay phải của cái tay mình các bạn nhé cái cái hàng cây rậm rậm này bên trong á là nó là một cái vườn cà phê cái con đường này là cái con đường đi chung 4 mét nhé do là cây cối nó rậm rạp nên là là mình nhìn cái con đường nó nhỏ lại chứ không là cái đường này là đường 4 mét là xe ô tô là đi xuống đến tận nơi các bạn nhé hiện tại thì mình đậu cái xe ở sau lưng để mình đi bộ xuống và quay cho các bạn Đó toàn bộ là 1,6 hecta này là trồng cà phê hết các bạn này Đấy, các bạn ờ, cái vườn cà phê là nó nằm bên ờ, tay phải đây này theo cái ờ, hướng mà mình mình chỉ cho các bạn này nó toàn bộ là cà phê ở phía ngoài kia nó là cái cái hồ đấy các bạn nhé cái con đường này là con đường đi chung ở phía dưới là còn có một số hộ dân và người ta xây nhà người ta ở dưới đó luôn ở giữa thì có người ta có làm à, đổ bê tông ở giữa để đi xe máy lên cho nó không bị trơn trượt các bạn ạ cái chất đất ở đây là đất đỏ ba gian à, rất là đẹp không có à, một chút nào bố xít và cái thế đất ấy, thì nó rất là bằng các bạn nhé bằng nói chung là bằng thì không phải là bằng như dưới đồng bằng đâu mà nó thoải thoải thoải thoải nhẹ từ trên kéo ra chân hồ cái ờ, cái danh thì nó nó rất là rõ ràng ở đây là nó trồng ờ, cái danh ở cái vườn của mình là trồng cái hàng cây muồng to này các bạn này ở cái gốc muồng to đấy tại vì trong vườn đó là cà cà phê và và nói chung là người ta không có làm ờ, kỹ nên là cỏ nó mọc nên là mình đi ở dưới cái mình đi ở cái đường này mình xuống mình quay cái chân hồ cho các bạn trước sau đó là mình sẽ bay flycam lên và quay cho các bạn là trên cao đây rồi mình đã xuống tới ờ, chân hồ rồi các bạn nhé thì đây là cái ờ, cái phần ờ, chân của miếng giấy thì nó có khoảng 200 mét bờ hồ như thế này đó cái cái phần mình chỉ tay đấy 200 mét chạy ra đằng kia là toàn bộ cái chân của cái mảnh đất này là có 200 mét hồ đứng đây thì nhìn nó không không không rõ đâu các bạn ạ tí nữa mình sẽ bay flycam lên á thì mình sẽ quay cho các bạn chi tiết hơn về cái mảnh giấy, cái mảnh giấy này cái góc này thì nó là một cái góc nhọn uh, các bạn nhé bây giờ thì mình sẽ ờ, chụp cho các bạn cái ờ, mảnh giấy từ trên cao các bạn này toàn bộ cái phần giấy là nằm trong cái phần viền màu đỏ các bạn nhé cái cái góc này nó cũng không phải là cái góc rộng nhất của bờ hồ đâu à, tuy nhiên thì tại cái vị trí mép hồ thì nhìn ra cái hồ cũng rất là đẹp rồi cái dãy này thì ờ, nó hình tam giác ở trên thì nó nhỏ ở dưới thì nó be ra rộng tới 200 mét bây giờ mình sẽ quay một vòng tròn để cho các bạn nhìn thấy cái view ờ, của cái ờ, mảnh dãy này các bạn nhé đây là view nhìn ra xa này Nói về Hồ một chút thì uh, thực sự là trong thời gian gần đây á, thì uh, Hồ ở trên Đắk Nông á, là tăng giá rất là nhiều uh, Trước đây thì những cái view Hồ như thế này thì giá nó cũng không có đắt đâu các bạn ạ Nó chỉ tầm vài trăm triệu một hecta thôi Tuy nhiên thì uh, năm ngoái có một cái cơn sốt Hồ ở dưới Đắk Ramon từ uh, bảy trăm triệu một hecta thì bây giờ lên thành uh, ba tỷ một hecta có những cái điểm mà giao dịch là tới 3 ờ, tỷ 7 một hect, nên là view hồ bây giờ nhìn chung ở trên khu vực trên này á, thì cũng tăng giá khá là cao con đường mà đi vào view hồ thì cũng khá là thuận tiện các bạn nhé cái mảnh hồ này á ờ, nếu như mà các bạn nhìn thấy trên hình ấy, nó có một cái bán đảo nó nhô ra ấy, cái mảnh hồ này mà kết hợp được với cái bán đảo nó thì rất là tuyệt vời nếu bạn nào có tài chính thì mình mua luôn cả cả hai à, cái miếng này cái miếng bên cạnh họ cũng bán và mua luôn cả miếng à, miếng hồ này thì nó sẽ rất là hoàn hảo bây giờ mình sẽ quay ra cái à, góc ờ, từ hồ nhìn vào dãy để cho các bạn nhìn thấy cái cái địa thế của cái mảnh đất này từ trên cao thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là đất là khá là thoải đẹp nó hơi tiếc một chút là nếu như cái mảnh hồ này nó được nằm trực diện ở cái góc rộng nhất của cái hồ thì rất đẹp bởi vì là cái hình dạng của cái miếng đất đó, thì nó khá là đẹp hình ờ, tam giác ờ, tam giác ngược ấy cái phần rộng nhất thì là tiếp xúc với hồ và phần nhỏ nhất thì là là cái cái đường đi ở trên đỉnh Ờ, vì vậy nên là cái giá hồ ở đây thì ờ, đối với miếng này thì ờ, nó còn rẻ tức là một tỷ bảy cho 1,6 hecta này mà còn thương lượng ở đối diện cái mảnh hồ này ở bên kia có một cái miếng hồ mà hơn 2 hect là gần 3 hect là người ta đã trả 6 tỷ 7 rồi các bạn ạ à, một lần nữa mình mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Chúc các bạn là tìm được cái mảnh đất ưng ý để đầu tư. Xin cảm ơn các bạn.